phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, quả không sai. Có nhiều người không xuất sắc nhưng may mắn lại lấy được một người đàn ông biết yêu thương, che chở. Cũng có những người dù giỏi giang xinh đẹp cỡ nào mà chọn nhầm phải một người chồng không ra gì, cuối cùng vẫn là người phải chịu đau khổ và tổn thương. Ngày cưới Tuấn, ai cũng cho rằng Nga là người con gái may mắn, đã xinh đẹp lại lấy được ông chồng ga lăng, giàu có, yêu chiều hết mực. Được như thế thì còn ai sướng bằng Thế nhưng không ở trong chăn Không biết chăn có giận Chỉ có người trong cuộc mới thực sự cảm nhận được Họ đang hạnh phúc hay đau khổ Những ngày đầu tiên về làm vợ Tuấn Nga đã biết anh vốn dĩ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài Lúc yêu anh nhường nhịn Chăm lo cho cô bao nhiêu Thì bây giờ anh thay đổi thờ ơ Lạnh nhạt bấy nhiêu Có thể người ta nói đúng khi người đàn ông đã chinh phục được người phụ nữ họ muốn có thì họ sẽ rất nhanh có cảm giác chán trường. Tuấn cũng không ngoại lệ. Trước kia, anh khen Nga xinh đẹp, biết ăn diện, nay lại chê cô quá lè lẹt và chậm chạp. Khi mỗi lần đi ra khỏi nhà đều mất cả lửa tiếng trang điểm khiến anh khó chịu. Nhất là đến khi Nga có thai và sinh con, cả người bắt đầu sồ sề, mụn nhọt, da rẻ tím tái, khiến Tuấn nhìn vào toàn lè lưỡi lắc đầu. Từ đó hôm nào anh cũng mượn cớ công việc để đi cả đêm không về nhà. Sau khi vợ sinh xong mấy tháng trời, Tuấn cũng chưa một lần gần gũi cô vì sợ mùi sữa, mùi bà bầu và thân hình vợ không còn quyến rũ như xưa khiến anh mất hứng. Lúc đó, Nga đã biết mình chọn sai chồng, mặc dù anh ta có tiền nhiều, có cái mã đẹp trai, nhưng bản chất là một người đàn ông ích kỷ và đáng khinh. Thời gian Nga ở cứ, may mắn có mẹ chồng ở quê lên chăm sóc. Đối với Nga, chính mẹ chồng là người giữ chân cô lại với cuộc hôn nhân này. Mặc dù gia đình khá giả, nhưng bà lại là người hiền lành, lương thiện, không chê bai con dâu, xuất thân thấp kém. Ngược lại, mẹ chồng luôn yêu thương, chăm sóc cô hết lòng. Từ ngày lên thành phố, thấy con trai đối xử tệ bạc với vợ, bà cũng đã khuyên nhủ rất nhiều. Nhưng Tuấn không nghe lọt tai được câu nào, anh vẫn suốt ngày gái gú bên ngoài không chịu về nhà với vợ con. Một lần con ốm, Nga vội vã đưa tới bệnh viện. Mãi một tiếng sau chồng cô mới vào, hỏi qua loa vài câu thì anh định bỏ đi, nhưng Nga kéo lại. Y tá đang chăm con, anh đưa em về nhà, lấy ít đồ cho con đã, rồi tiện thể chở mẹ vào đây thăm cháu, bà gọi suốt nãy giờ. Tuấn hậm hực mãi rồi cũng đành chở vợ về. Nào ngờ giữa đường, anh ngửi thấy mùi hôi hôi, từ người cô phát ra đấy à, một năm chưa tắm à, đồ hôi hám. Ngày nào em chẳng tắm là do mới sinh nhân thế. Nghe vợ phân bua, nhưng người thấy mùi hôi càng ngày càng nồng nặc, Tuấn lập tức dừng xe, mở cửa phũ phàng, kéo vợ xuống, cầm lấy 7.000 mà đi xe bíp. Xe tôi mới mua 3 tỷ, cô ngồi xong, hôi mù, đi ai chịu nổi. Dứt lời, anh phóng đi thẳng, ngã bật khóc nhìn theo chồng căm phẫn. Nhưng sau khi Tuấn đến quán rượu và làm mấy tăng cùng đám bạn, anh ngà ngà say trở về nhà thì bỗng thấy trong nhà đang dựng dạp cưới linh đình. Tưởng mình hoa mắt, Tuấn rụi rụi rồi đi vào quát ầm lên. Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Mẹ anh liền đứng trước mặt con trai tuyên bố, tao cưới chồng khác cho con Nga. Mẹ, mẹ điên à, mẹ nói gì đấy? Mẹ Tuấn bây giờ liền tát cho con trai một cái cháy má. Mày còn là người nữa không? Mày tỉnh lại đi, là một thằng đàn ông mà chỉ biết làm khổ vợ con thì hèn lắm con ạ. À. Mày mua xe 3 tỷ để làm gì trong khi bắt vợ mày đi xe buýt về rồi sấp ngửa mang đồ vào cho con. Mày có biết con trai mày đang nguy kịch trong bệnh viện không? Tao thật ân hận vì đã sinh ra một thằng con vô trách nhiệm, vô lương tâm như mày. Thả tao coi nó như con gái rồi gả cho một người